rượu sầu đơn suốt đêm không quên đi ngày tháng buồn rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương về phía trước ta Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trên mặt nàng Đầu đội trời cao chân dẫm đất ngào nghe núi sông Mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta Mà một người chú chân trong tim nàng quá xa xa lạ Giọt lệ nằm như không khi nào được rơi xuống đâu Mà giờ em chắc theo ai nên ta đành phải buồn sâu Rượu sầu đang sức đêm cho quên đi này tháng ngủ buồn rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương nàng còn hay nhớ trong khi xưa ta đã nói những lời dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi nàng sợ ta chỉ chính bao năm không có ngày trở lại nàng từng người ở bên trong lo săn sóc cho ngày này ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại hình dung em vẫn đang theo ta đi hết trong đường dài dòng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta mà một nơi trú chân trong tim nàng quá xa xa lạ giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu mà giờ em chọn theo anh nên phát anh phải vùng sâu rượu sầu lần suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương nàng còn hay nữa chẳng khi xưa ta đã nói những lời dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên ngày ra đi trước khăn xem trao ta vẫn mang giữ lại tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết trong đường ra nàng sao ta khi chính bao năm không có bên trở lại nàng từng người ở bên trong bao sâu sắc cho ngày lại ngày ra đi trước khăn xem trao ta vẫn mang giữ lại tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết trong đường ra